Lan sống với anh vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Ngoài chồng ra, Lan ở với bố mẹ chồng và người anh trai bại liệt. Tuy họ không giàu có về tiền bạc, nhưng tình cảm thì rất nhiều, đặc biệt là bố mẹ chồng luôn coi Lan như con gái mình. Nhưng vài tháng trước, chồng Lan đột ngột bị tai nạn. Ngay tin xét đánh đó, Lan lao ngay đến bệnh viện thì thấy cảnh tượng chồng đã được phủ kín chăn. Cô ngất lịm ngay dưới sàn bệnh viện. Chồng cô thực sự đã qua đời, dù không muốn nhưng Lan vẫn phải chấp nhận sự thật đó. Ngày tang lễ, cô khóc cạn nước mắt, quỳ suốt ba ngày ba đêm bên mộ chồng. Nhưng rồi, bỗng nhiên hôm thứ tư, Lan nôn ọe liên tục. Ban đầu cứ nghĩ do mệt mỏi, hóa ra cô đi khám thì nhận được tin đã có thai gần 2 tháng. Lan òa khóc báo tin cho mẹ chồng thì bà đột nhiên trầm ngâm rồi quyết định Con hãy phá cái thai đó đi Lan sửng sốt Kìa mẹ, đây là cốt nhục của chồng con Là cháu của mẹ mà Sao mẹ nỡ Mẹ chồng vứt tóc con dâu rồi nói Mẹ biết con là đứa hiền thảo Mẹ rất quý mến con Thực sự mẹ cũng không muốn làm như thế Nhưng con còn cả tương lai phía trước Con đẻ đứa bé này ra thì sẽ ít người dám đến với con, con đừng dạy dột như thế, phá thai đi. Lan khóc lóc quỳ xuống chân mẹ. Dù sao con cũng không thể phá, con sẽ giữ lại đứa bé này, mẹ đừng cản con, nếu không con sẽ chết. Đúng lúc đó, người anh trai bại liệt từ trong nhà ho lên mấy tiếng, mẹ chồng bỗng gạt nước mắt nói. Nếu như vậy, hay là con cưới thằng Lực đi, dù sao đứa bé sinh ra cũng cần có bố, như thế sẽ tốt hơn cho nó, còn con có đồng ý không? Lan choáng váng trước đề nghị của mẹ chồng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là cách duy nhất để cô được ở lại đây và giữ đứa con lại. Hơn nữa, anh chồng cũng rất đáng thương vì bị tai nạn lao động nằm liệt một chỗ mà người yêu bỏ đi, không một cô gái nào dám đến gần. Nghe lời mẹ chồng, đúng 2 tháng sau, Lan và Lực tổ chức lễ cưới. Tuy hàng xóm ngoài miệng đều nói chúc phúc, nhưng trong lòng họ dè biểu chê bai Lan rất nhiều. Đêm tân hôn, Lan đẩy anh chồng vào phòng rồi đỡ anh lên giường. Cả hai nhìn nhau gượng gạo, một lúc sau Lan òa khóc. Chúng ta đều là những người đáng thương, nhưng tựa vào nhau để sống. Riêng về chuyện vợ chồng, chúng ta chỉ trên danh nghĩa thôi, không thể làm điều gì có lỗi với người chồng quá cố được, anh có đồng ý không? Anh chồng cũng rưng rưng nước mắt. Anh hiểu mà, anh thông cảm với em và tôn trọng quyết định của em. Từ hôm đó, Lan bầu bì nhưng vẫn chăm sóc anh chồng rất chu đáo, ngay cả chuyện vệ sinh thân thể. Nhiều đêm ngồi bên nhau, họ đều có cảm giác không kìm chế được. Nhưng liệu Lan làm như vậy có sai không?